Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị à, back up lại toàn bộ cái à, bài tập của mình nhé Thì đầu tiên các anh chị vào SAM này À khoan Đầu tiên các anh chị, chị à, tạo trên desktop cho tôi cái thư mục Đây là cái mã tên mã sinh viên của mình nhé Ví dụ 21080011 chẳng hạn Đây là mã sinh viên của anh chị này Đúng chưa Đấy là bước thứ nhất Bước thứ hai các anh chị vào SAM này Đúng chưa Các anh chị start chúng tôi cái này lên Start hai cái này lên nhá được chưa Apache và MySQL lên để anh chị sát xong này để các anh chị chạy lại cái bài tập của mình sau đó chúng ta sẽ vào Chrome các anh chị input đây là localhost rồi các anh chị chọn PHP MyAdmin thì chúng ta vào được cái cửa sổ của cái máy cái, cái ờ, MySQL thì um, ví dụ như đây là cái cái cơ sở dữ liệu mà của bài tập của anh chị đúng không anh chị mình xác định được cái bài tập của mình là cái cơ sở dữ liệu nào nhé nếu anh chị có nhiều cơ sở dữ liệu thì anh chị chọn này chọn là cơ sở dữ liệu của mình này đúng chưa trong cái cửa sổ PHP MyAdmin này nhá sau đó các anh chị kích vào nút xuất à, trên ờ, bản tiếng Anh ấy, thì nó tên là export đúng không sau đó các anh chị chọn vào à, phương thức là chúng ta chọn luôn đây là phương thức là, là nhanh đúng không đấy phương thức nhanh chúng ta chọn ờ, anh chị chọn là dạng à, SQL đúng không anh chị kích vào nút xuất cho tôi đây là nó sẽ xuất tất cả các bài như cơ sở dữ liệu luôn anh chị kích nút xuất này đấy xong rồi nó sẽ tạo ra cái, cái cái đường dẫn để các anh chị tải về thế thì anh chị chọn vào cái thư mục trước đó anh chị đã tạo trên desktop ấy, đúng cái mã sinh viên của mình đây anh chị đưa vào đây đấy vậy là xong xong cái bước backup cơ sở dữ liệu nhé bước thứ hai bước thứ hai là anh chị vào cái thư mục mà các anh chị cài cái sam của mình ấy đúng không thì anh chị click vào đây này click explorer đúng không thì chúng ta sẽ vào được cái thư mục HTDocs đúng không? HTDocs đây. Sau đó anh chị vào đúng cái thư mục mà mình làm bài tập của mình nhé đúng không? Cái thư mục của fred mà anh chị làm bài tập ấy. Ví dụ như đây là 2100 gì đó, đây là mã sinh viên của anh chị nhá. Anh chị cái chuột phải này, anh chị chọn vào nút uh, zip nó lại đúng không? Thì ở đây tôi dùng ờ, cái WinRAR thì nó sẽ zip như này. Còn các anh chị dùng Mac OS hoặc là các cái hệ điều hành khác thì anh chị chọn kiểu khác đi. Đây tôi đang ví dụ trên WinRAR nhé thì anh chị chọn là zip này, đúng không? xong anh chị click nút ok đấy anh chị chờ một xíu thì nó đang zip đây vâng đang trong quá trình nó zip đoạn này thì ờ, sau khi anh chị zip xong nhá anh chị zip xong đúng không ở đây tôi bỏ qua đoạn này coi như mặc định tôi đã zip xong rồi thì anh chị được một cái file zip như ví dụ như file zip này chẳng hạn đây ví dụ như file zip này tôi ví dụ nhá đây là tôi ví dụ thôi chứ thực ra anh chị zip xong nó sẽ tên đúng cái mã sinh viên của mình đúng không thì anh chị copy cho tôi cái file zip này anh chị copy lại xong anh chị đưa ra cái thư mục mà anh chị tạo đúng cái mã sinh viên của mình nhé anh chị paste vào đây được chưa đấy thì là vậy là xong chúng ta được cái file như thế thì chúng ta trong bản chất là trong thư mục này này chúng ta sẽ có hai file một cái file là mã tên cơ sở liệu này đúng không là của chúng ta nó có chữ đây này mà anh chị vừa backup đấy đúng không anh chị được hai tệp tin như này thì uh, sau đó anh chị lại ra đây một lần nữa bây giờ anh chị quit cái này được rồi anh chị zip lại tất cả cái này vào một file vào một tệp tin cho tôi không? chúng ta sẽ có hai lần zip đúng không lần zip đầu tiên chúng ta zip toàn bộ thư mục WordPress zip thứ hai là chúng ta zip cả cái ờ, WordPress và cái bài tức là WordPress là bài tập của anh chị ấy, cộng với những cái file SQL không? thế là xong đấy chúng ta được một file zip như này sau đó anh chị à, phần còn lại là anh chị chỉ cần gửi toàn bộ cái cái file này đúng mã sinh viên của anh chị nhé về email cho tôi là được không? thế thôi đấy là toàn bộ cái phần uh, anh chị gửi lại bài cho tôi còn lại xin cảm ơn anh chị đã đã lắng nghe Xin chào